và đường trước nhà của chúng ta khá là rộng có chiều ngang khoảng 12m căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4m và chiều sâu là 16m tổng diện tích là 62m2 được thiết kế một trệt một lửng lên đến 3 lầu với công năng sử dụng là một gara xe hơi một phòng bếp một phòng khách 5 phòng ngủ 5 nhà vệ sinh và sân thượng phía sau hướng chính của căn nhà là hướng Tây Bắc phù hợp với em quý anh chị mệnh phong thủy Tây Tứ Trạch và giá bán của căn nhà là 6 tỷ 500 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc cho quý anh chị và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong để tham quan căn nhà căn nhà thiết kế à, có tầng lửng tạo cho không gian phòng khách khá là rộng tông màu trắng là tông màu chủ đạo của căn nhà len gạch được ốp cao lên khoảng 1m2 được à, trải, trải dài hết căn nhà xung quanh hai bên tường thì cũng được gia chủ trang trí rất là nhiều bức tranh về thiên nhiên tạo không gian mát mẻ cầu thang thì được bố trí ở giữa căn nhà đối diện cầu thang chúng ta có một kệ à, gỗ bằng gỗ xoài cho chúng ta để rượu và những à, vật phẩm lưu niệm và không gian cuối cùng là không gian à, phòng bếp kệ bếp được làm bằng gỗ xoài mặt đá hoa cương và xung quanh viền bếp cũng được dán kính cường lực giúp cho việc vệ sinh bếp trở nên dễ dàng hơn và cuối cùng là một nhà vệ sinh dùng cho khách đến chơi nhà và những người sinh hoạt ở tầng trệt Kế bên tầng vệ sinh chúng ta có một cái giếng trời dùng để lấy gió và lấy sáng cho các phòng và tầng trệt. Cũng xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4m và chiều sâu là 16m. Được thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, sổ đã hoàn công sẵn. Nhà mới 100% cũng đã được trang ờ, thiết kế một số ờ, nội thất. Quý anh chị có thể xách vali về và ở thôi. Đây là cầu thang, mặt cầu thang là làm bằng đá hoa cương, tay vịn bằng ờ, gỗ sòi, kính cường lực và đây là không gian tầng lửng chúng ta có thể dùng làm phòng à, tiếp khách cũng được à, chủ à, bố trí rất là nhiều bức tranh ảnh và một bộ bàn sofa rất là xịn sò xung quanh không gian phần lửng thì cũng được gia chủ ốp nhựa giả đá và phía trên được được đóng thạch cao và bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 1 tầng 1 có hai phòng ngủ phía trước và phía sau mỗi phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng đây là phòng ngủ đầu tiên của à, tầng trệt nhà vệ sinh cũng đầy đủ các công năng lavabo bồn cầu khói vòi tắm à, massage phòng ngủ này thì được chủ tặng lại cho chúng ta một à, kệ trang điểm và tủ đồ và một cái giường chúng ta có thể xách vali về và ở thôi khá là rộng phòng ngủ phía trước thì chúng ta có một ban công đưa ra một mét rưỡi và chiều ngang là 4 mét khá là rộng từ vị trí này chúng ta có thể thấy à, trục đường chính Hà Quy Giáp khá là gần nha quý anh chị khoảng hơn 20 mét thôi một căn nhà nằm ở đường nhánh của đường Hà Quy Giáp nhưng mà đường nhánh này còn to hơn là đường Hà Quy Giáp nữa nếu à, quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể điện thoại cho Phúc nha tới à, xem trực tiếp căn nhà bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua phòng ngủ thứ hai ở lầu 1 phòng ngủ thứ hai thì cũng được gia chủ tặng cho chúng ta một uh, bàn trang điểm một cái giường ngủ và một cái tủ để đồ rất là xịn sò và cũng có nhà vệ sinh riêng ở trong phòng với cũng đầy đủ các công năng vòi tắm massage lavabo bồn cầu gương soi và cũng được uh, chủ dán gạch lên full tường mà bây giờ chúng ta sẽ lên uh, không gian lầu 2 cũng có hai phòng ngủ phía trước và phía sau giống như uh, lầu 1 và hiện tại thì Bình Phúc cũng còn rất là nhiều căn nhà và đất do chưa có thời gian quay để up lên cho quý anh chị xem nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất ở quận 12 thì cứ à, alo cho Phúc và báo cái tầm tài chính mà mình muốn mua nhà hay là đất Phúc sẽ à, tìm nhanh cho quý anh chị hoặc là nếu quý anh chị muốn à, bán lại sản phẩm của mình thì cũng cứ alo cho Phúc Phúc sẽ tìm nguồn cách để bán lại cho quý anh chị và đây là phòng ngủ thứ tư ở lầu 2 cũng ờ, giống như ờ, các phòng ngủ khác xung quanh tường thì được chủ dán ờ, giấy dán tường sàn thì được lót gạch giả gỗ và mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng cũng đầy đủ các công năng là bô bô bồn cầu rồi tắm ba sen và cũng được dán gạch lên phun tường Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4m và chiều sâu là 16m Nhà được thiết kế một dạch một lẫn ba lầu sổ mới 100% à, và đã được à, hoàn công đầy đủ và được chủ gửi bán với giá là 6 tỷ 500 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và đây là phòng à, số 5 phòng cuối cùng chúng ta có thể dùng làm phòng thờ nơi thờ cúng ông bà tổ tiên khá là rộng phía trước chúng ta cũng đều có ban công từ vị trí này chúng ta thấy trục đường chính Hà Quy Giáp